luôn Xin chào mọi người Chào mọi người quay trở lại với lại kênh Chu Du Vlog để tiếp tục trong chuỗi series hướng dẫn về TikTok Shop của mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà tải video TikTok từ máy tính mà nó không có logo ha cái này thì mọi người có thể lưu người để tham khảo hoặc là dùng nó là một cái video để mà mình chỉnh sửa lại mình thêm bớt nội dung để cho thành một cái video hoàn chỉnh ha chủ ý là mình không khuyến khích mọi người làm theo cách này nha tại vì thật ra thì cách này nó là ăn cắp cắt sáng của người khác đó. nên thành là mình không khuyến khích mọi người theo cách này chỉ những ai ví dụ như là một hai clip đầu mà chưa có kinh nghiệm á, thì mình có thể dùng cách này để mình làm clip nó đẹp hơn chứ còn ờ, bê y hệt cái nội dung của người ta về làm thành video của mình thì có thể nó giống là ăn cắp á, nên thành là mình không thích mọi người sẽ làm theo cách này rồi để mà tải tiết video tiktok từ tiktok về nhưng mà nó không có logo thì mọi người có thể đầu tiên mọi người truy cập vào tiktok trong máy tính ha tiếp theo mọi người vào trong bàn cái trang là slaptic.com để trên này ha sau khi đăng nhập vào thì chỗ này nó yêu cầu bạn là bắt link tiktok here thì ở đây cái link tiktok mình sẽ lấy đâu mình vào tiktok mà mình lướt nè mình bấm vào cái sao chép liên kết này các bạn thì đây sẽ là cái liên liên kết của video ha bấm vào đây ở đây mình tải thử tải thử cái video nào để mình kiếm một video nào đẹp xíu bây giờ một video này đi video của truyền động lực đây rồi sao chép liên kết nè đó nó ghi lại sao chép ha rồi mọi người vào em mọi người dán cái link vào rồi bấm download Ờ, ở đây bạn chọn nào đó bất kỳ server nào cũng được hết á sẽ đọc server một đó thì nó rất là nhanh chóng nó sẽ tải về nằm ở đây ha mở video lên nè đó có thấy video của mình vẫn là khung hình dọc và không hề có chứa bất kỳ một cái logo nào ở góc này ha đó, thì từ cái video này mọi người có thể chỉnh nhạc bỏ nhạc thay nhạc nền thêm chữ hay là chèn các cái hình ảnh hiệu ứng vào để ra thành một cái video nó hoàn chỉnh và đẹp hơn theo ý của mình ha. rồi cái video hướng dẫn mọi người làm tải video tiktok mà không có logo về máy tính đến đây là hết nhưng mà một điều cuối cùng là mình muốn nhắc lại mọi người là cách này mình không khuyến khích á tại vì nó là mình đi ăn cắp chắc sáng của người khác thì người ta đã làm cái video lên rồi mình sử dụng lại video của người ta để mình đăng tải lên cái trang của mình thì nó không có hay ha là nó dễ bị report nội dung nữa trùng lập á thì nên thật là người lưu ý vấn đề này ha nó ảnh hưởng rất nhiều sau này người ta tham khảo cái cách người ta làm nội dung như thế nào để về lưu để sau này dễ dàng tham khảo hoặc là dùng nó để mà chỉnh sửa thêm bớt nội dung để cho nó thành một cái video hoàn chỉnh và nó không còn là của người ta nữa ha còn mà y hệt lên á là chắc chắn là sẽ bị tiktok họ xóa đó nên các người lưu ý vấn đề này ha cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau